Dạ, à, Phước Cần Thơ xin uh, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Thì uh, hôm nay uh, thì Phước uh, sẽ uh, cập nhật cái danh sách mà đã uh, hoàn trả uh, kể từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 9 năm 2022 Thì uh, lý do vì sao không thành lập máy ấm uh, và vì sao không mở máy ấm thì à, cô chú anh chị có thể xem lại ở cái clip trước à, Phước có nói và Phước không nói lại bây giờ thì mình đã quyết định và chỉ việc à, hoàn trả tiền lại thôi thì cô chú anh chị cứ việc tiếp tục liên hệ lại Phước nha à, sẵn rồi Phước nói lại luôn thì tổng cái số tiền mà Phước nhận khi xây dựng máy ấm là 2 tỷ 114 triệu à, 14 triệu 100 34.000 đồng thì à, trong cái số tiền này trong đây trong đây thì có là tiền đất nè à, và tiền xây dựng luôn thì tiền à, đất và xây dựng thì cô chú anh chị xây dựng thì cô chú anh chị cũng thấy đã xây dựng như là hết trơn rồi và đợt rồi thì Phước cũng đã công bố và cũng đã cho cô chú anh chị xem clip trong vòng gần nửa năm trời thì chắc có lẽ cô chú anh chị cũng đã thấy xây như thế nào cũng đã 99 phần trăm rồi và trong đó thì à, cũng có những cái riêng về phần tiền đó nha phần tiền mà phước nhận ở trong đó thì có cái tiền mà cô chú anh chị uh, uh, gửi tặng nội thất nữa cô chú anh chị mua tặng nội thất cho máy ấm tuy nhiên là phước cũng có hỏi là bao nhiêu tiền thì để chi ạ để chừng nữa phước tính uh, làm cái bản tri ân thì mình cập nhật cái số tiền trên đó chứ chẳng lẽ mình làm bản tri ân mà mình lại để uh, à, chẳng hạn như hùng ờ, đã hùng phước ờ, cái ghế chẳng hạn như chị a đi mà hùng phước cái ghế hay là cái bàn thì thấy nó kỳ thôi phước quy ra tiền cho nó dễ bởi vậy cộng lại mới thành cái số tiền là hai tỷ mấy tuy nhiên không sao những cái phần đó thì phước sẽ chịu tất cả các thiệt hại mình đã quy ra tiền thì mình sẽ trả tiền thì nói chung là phước sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn mình sai ở đâu thì mình sửa ở đó mình nhận như thế nào thì mình trả ở đó và mình đã công bố như thế nào thì mình sẽ trả lời đúng như vậy hiện tại đến hôm nay 22 tây tháng 9 năm 2022 thì Phước đã hoàn trả lại là được 7 đúng à, quên à, 974 triệu 100 ngàn đồng thì à, trong đó nè có chuyển khoản cũng có nè thì à, Phước sử dụng số tài khoản nào thì Phước sẽ chuyển lại cho cái số tài khoản đó thì Phước sẽ à, à, về tiền thì chẳng hạn như Phước à, lấy tiền nhà hay là đi vay mượn gì đó Phước sẽ chuyển vào cái số tài khoản của Vietcombank và sau đó thì chuyển khoản lại cho cô chú anh chị bằng một số tài khoản duy nhất 974 triệu 100 ngàn đồng thì trong đó có chuyển khoản nè rồi trả bằng tiền mặt bên ngoài nè riêng các cô chú anh chị ở, ở ờ, ờ, Kiều Bào á ờ, thì à, lúc trước mình nhận đô nhưng tuy nhiên Phước cũng quy ra tiền thì tiền Việt thì bây giờ mình sẽ trả lại bằng tiền Việt chứ tiền đô thì Phước thua rồi Phước không có tiền đô chẳng lẽ chạy ra đi mua tiền đô thì thôi Phước nhiều Phước đã nói đó Phước uh, công bố tiền Việt như thế nào thì Phước sẽ trả lại đúng như vậy và có một số bạn sẽ hỏi là ở nước ngoài thì làm sao trả thì các bạn quên rằng ở nước ngoài nhưng cô chú anh chị đó vẫn còn bà con và người thân người nhà ở tại Việt Nam thì Phước sẽ uh, nói với cô chú anh chị đó uh, trả lại thì điển hình như ở trong đây thì mà không gài Phước cũng trả bằng cách như thế thì gửi tiền trực tiếp cho bà con của họ nếu ở Cần Thơ thì Phước có thể gửi được còn ở xa thì cho Phước số tài khoản Phước sẽ chuyển khoản À, một mặt khác thì à, cũng à, có trong số tiền này thì cũng có một số cô chú anh chị à, cũng không còn người thân ở nước Việt Nam nên nhờ Phước giữ làm cái quỹ riêng cho họ khi họ cần dùng đến hoàn cảnh nào quỹ riêng của họ nha chứ không phải là một cái quỹ chung tức là cái số tiền đó họ vẫn là của họ nhưng mà Phước giữ đây khi mà chẳng hạn như họ xem ở kênh Phước hay là kênh nào họ thấy uh, hoàn cảnh nào đáng thương muốn giúp đỡ thì uh, nói cho Phước Phước sẽ chuyển tiền cho đến cho hoàn cảnh đó là như vậy rồi bây giờ thì Phước sẽ cập nhật cái danh sách nha à, đầu tiên là anh chị Christina Lê ở Mỹ 29 triệu 9 danh sách này đã hoàn trả nha à, Linh à, Linh gì Hương Linh cô Trần Thị Hiếu 5 triệu em A Tuyền 1 triệu 3 một mạnh thường quân ẩn danh có số S cuối là à, 22449 750.000 đồng à, bác này có à, đã nhắn tin Zalo lại với Phước và sau khi những mạnh thường quân ẩn danh à, thì Phước sẽ à, à, đợi để đó à, khi mà chẳng hạn như cô chú anh chị nào trước đã chuyển ẩn danh lại thì à, cho Phước xin cái bill à, để Phước à, à, chat lại sau khi chat xong thì Phước sẽ à, đúng số tiền đúng số giao dịch đúng ngày chủ thức sẽ chuyển lại cho họ à, còn chẳng hạn như uh, về sau mà chẳng hạn như đa số là chị Phước sẽ sợ một uh, số mệnh thua ẩn danh không liên hệ lại thôi nhưng mà cô chú anh chị cũng an tâm tại vì ở trên danh sách này ẩn danh đa số là những cô chú anh chị họ cũng uh, có lòng muốn giúp cho xây dựng máy ấm à, nhưng mà cái số tiền họ chuyển thì nó không có nhiều chỉ có 50 ngàn 30 ngàn 100 ngàn 200 ngàn và Phước đã lọc lại xem lại thì à, tại danh sách khi mà Phước làm đều có đủ hết thì à, nó chỉ có khoảng là 4 triệu mấy 5 triệu thôi nó không bằng một cái số nhỏ mà để Phước bồi kiểu như bồi thường nó đền lại cho cô chú anh chị vì à, giống như là mình thất hứa đã à, đứng ra kêu gọi vận động à, xin mọi người ủng hộ xây dựng mà bây giờ mình làm không được không mở được chứ không phải là không làm được nha xây dựng thì mình đã xây dựng được nha nhưng mà không đủ pháp nhân để mở và nhiều vấn đề ở ở trong sâu lắm à, nói chung là phước không mở được lại vậy thôi của chú anh chị cũng hiểu nha à, thông cảm cho phước thì mình à, nhận tiền thì mình trả tiền thôi còn bao nhiêu thiệt hại về sau thì chẳng hạn như à, phước sẽ tính sau giờ thì chủ yếu là trả tiền để cho cô chú anh chị à, bà Bùi Thị Được 2 triệu bà Chim Thị qua 2 triệu bà Trần Thị Minh Tiết 2 triệu ông Nguyễn Đắc Thắng 2 triệu ông Trần Quang Khải 2 triệu à, những cái tên à, mình nói là những cái tên thì nó gì sao à, cái tên mà Phước đọc à, tên của chú anh chị mà Phước đọc thì à, ở đây là những à, tên những tên à, mà Phước lúc trước đã cập nhật cái danh sách thì danh sách như thế nào thì Phước sẽ cập nhật lại cái tên y chang như vậy để cho mọi người biết gia đình chị Tiền là 120 triệu cái này là chủ đất à, cô Dân 2 triệu bạn Nguyễn Thị Mỹ Duyên ở Cần Thơ 1 triệu rồi tới đâu rồi bạn Thị Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1 triệu à, chị Quỳnh Quang Nguyễn ở Mỹ 20 triệu em Ngọc Lệ 1 triệu cô Lan Phan ở Cần Thơ 2 triệu rưỡi chị Nguyễn Phương Quyên 5 triệu cô Ngọc Yến 4 triệu anh Đoàn Anh Minh 20 triệu à, Tiểu Bối Bối 2 à, triệu 3 bạn Quỳnh Trung Hiếu 2 triệu 6 chú Hải Nguyễn ở Úc 6 triệu 2 chị à, anh chị Hạnh Dung ở Canada 18 triệu chị John Linh ở Đài Loan 19 triệu gia đình bé Quy Phạm 84 triệu 670 ngàn đồng em Minia Phương 8 triệu 2 8 triệu 929 ngàn đồng à, em Yến Zalo 500 ngàn đồng cô Tuyết Đòn và chú Dương Nhân Định 2 triệu gửi cô Phạm Thị Nga 2 triệu gửi à, cô Mai Nguyễn ở Mỹ 11 triệu gửi chị Thơ và anh Mẫn ở Mỹ 11 triệu gửi cô chú Quang Khu và Phương Khu 16 triệu mốt em à, Lê Hoa Khôi 500 ngàn đồng à, sư cô Linh Bích Diệu Nghĩa Hải An à, 13 triệu gia đình chị Thu 27 triệu 6 bạn à, Thúy Cao 500 ngàn đồng em à, Angela Phương 3 triệu 8 à, em Thúy Kiều 1 triệu vợ chồng anh chị Phi và Monique 55 triệu 200 ngàn đồng chị Nguyễn Thị Ngọc Dung 1 triệu một mạnh thường quân ẩn danh à, có số vé là 912 à, 42 có Facebook là An Lạc Lý 200 ngàn đồng em Nguyễn Hoàng Dung 500 ngàn đồng Quỹ Nước Sông Thanh Tâm 200 ngàn đồng chị Mùa Xuân 155 triệu à, chị Phượng Nguyễn 19 triệu MVV Lê ở Na Uy 10 triệu chị Ba Hô ở Vũng Tàu 20 triệu chị đoàn Thí Liễu ở Vũng Tàu 20 triệu gia đình NBL Na Uy 10 triệu gia đình Bắc Tư ở Vũng Tàu 20 triệu bà Thái Bích Hà ở Mỹ 2 triệu ba cô Thái Mỹ Tú ở Mỹ 2 triệu ba gia đình chú Long ở tiểu bang Usta 46 triệu mốt chị A ai cô Nguyên ở Canada 5 triệu chị Nguyễn Kim Tiến 2 triệu bạn thi Lê 200 ngàn đồng chị Lan Rét ở Mỹ 23 triệu em uh, anh L Tiền 3 triệu chị Nga Nguyễn ở Mỹ 6 triệu 9 chị Phúc 1 triệu chị Hạnh Nguyễn à, chị Nguyễn Hạnh 23 triệu ẩn danh có số red cuối là 25629 500 ngàn đồng ẩn danh có số red cuối là 91146200 ngàn đồng ẩn danh có số red cuối là 94140200 ngàn đồng ẩn danh có số red cuối là 90308 200 ngàn đồng ẩn danh có số red cuối là 84618 200 ngàn đồng thì uh, các mạnh uh, thường quân ẩn danh này thì uh, à, cũng đã liên hệ lại với Phước một số thôi còn khoảng cỡ 11 12 ẩn danh ẩn danh nữa là số tiền ẩn danh thì nó còn có khoảng cỡ chắc có khoảng 3 triệu nữa thôi chị Hành Nguyễn à, 3437 11 triệu rưỡi ẩn danh có số ghét cuối là 95738 100 ngàn đồng và hồi lúc trước Phước có chích tự bỏ tiền túi mình ra 100 triệu để hỗ trợ xây dựng chung từ lúc đầu thì Phước trừ luôn tại vì tiền mình mình phải trừ chứ lúc trước mình cộng cái danh sách như vậy thì bây giờ mình phải trừ ra như vậy thôi rồi sau à, sau khi hoàn trả đến 19 à, giờ là bây giờ này nha 19 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2022 thì à, số tiền còn lại là 1 tỷ 140 triệu 034 ngàn đồng thì à, cô chú anh chị cứ tiếp tục liên hệ lại với Phước để à, nhận lại cái số tiền à, mà mình đã hỗ trợ để xây dựng máy ấm thì nếu mà trong 60 ngày đã hoàn trả À, mà Phước à, lên thông báo mà cô chú anh chị không có liên hệ lại thì Phước sẽ dùng cái số tiền đó làm một cái quỹ chung thì số tiền này Phước sẽ à, chẳng hạn ví dụ như nha chẳng hạn như còn 300 triệu 400 triệu hay 500 triệu thì Phước sẽ làm cái quỹ sau đó à, sẽ công khai minh bạch à, giúp hoàn cảnh nào bao nhiêu chẳng hạn như 500 à, triệu đi à, cất nguyên cái nhà cho hoàn cảnh kia là 50 triệu thì à, còn lại 400 450 thì cái nhà đó Phước cũng vẫn sẽ đăng lên để cho cô chú anh chị biết mình dùng tiền từ đâu và tiền còn bao nhiêu nói chung là mọi chi tiêu thì đều sẽ gõ gàng hết tại vì tiền bạc dễ lô bu lắm mà và Phước cũng sẽ đều công khai hết tất cả khi nào mà hết quỹ thì Phước sẽ thông báo luôn và tất cả à, cái số tiền còn lại để dùng à, làm cái quỹ đó thì Phước sẽ làm một cái danh sách phát liên tục kèm trong à, cái quá trình hoàn trả này để cho cô chú anh chị danh sách mà clip đó nha để cho cô chú anh chị chẳng hạn như xem mình có thể xem liên tục liên tục đến khi hết tiền để cho nó rõ gàng minh bạch à. rồi bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị tiếp tục liên hệ với Phước nha hẹn ờ, bữa nay 22 thì hẹn vào tuần sau Phước sẽ tiếp tục cập nhật tiếp à, cái danh sách thì còn bao nhiêu trong vòng tới 6 60 ờ, ngày lần mới có khoảng 10 ngày thôi còn 50 ngày nữa lần rồi bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị à.